Chó Rottweiler được 5 tháng Hẹn mọi người quay ờ, mấy hôm ờ, mà hôm nay mới quay được à, Hôm nay thì lông của nó đã hoàn toàn bình thường rồi Nó khỏe hoàn toàn mấy hôm rồi đấy nhưng mà hôm nay mới quay được người Thôi rồi à, Dư thừa sức khỏe Bây giờ thì nó vẫn còn đang ở trong cái tuổi chó con và vẫn đang cái tính cách bắn nhắn của con chó con cho nên là có mấy bạn mà muốn hỏi ờ, mấy bạn mà hỏi ờ, bắt đấy thì ờ, đều chờ video để quay khi mà cái lông của nó đã khỏi cái cái cái cái nấm da viêm da nó đã khỏi hoàn toàn rồi thì hôm nay mọi người xem cái video này để mọi người ngắm con chó ngắm con chó và nếu mà bắt thì là sẽ bắt uh, sớm nhất trong tuần sau đó nhìn cái người của nó đó Ừ. Đúng rồi, chân cẳng này Đó Đây đây đây đây đây Đây là con của Loki Con của Loki và Pila cháu Còn sót lại cái con này là vì ờ, Như video trước đã nói là sửa trại rồi ờ, để nó ở cái chỗ ở mới nhưng mà không để ý là cái chỗ nó bị ẩm và nó bị nấm nó khỏi thì nó cũng phải khỏi khoảng một tuần nay rồi đấy nhưng mà hôm nay mới quay video được đó đó mọi người nhìn mặt nó nhìn mặt và nhìn người và nhìn cái thái độ của con chó nó rất là dạn chó nó rất là tự nhiên chân cẳng khỏe khoắn đó mặt mũi đó à, cái con chó ở cái ờ, đàn này nó là cái đàn chó nó thuộc vào cái đàn chó mức tốt cái con chó nó sẽ rất là thuần người quấn chủ và khỏe chó thôi thôi thôi thôi đừng nằm xuống bẩn hết nè đã đủ bẩn lắm rồi lâu lắm rồi không tắm đứng lên đó nhìn cái thái độ của nó con này thì uh, bộ răng uh, bây giờ là nó đã thay răng nó đã thay răng ờ, xong cái răng sữa rồi bộ răng của nó là hoàn hảo vì nó bắn nhắng cho nên là nó bắn nhắng cho nên là rất là khó kiểm tra khó kiểm tra để cho mọi người xem nhưng mà con này là đảm bảo là cái bộ răng của nó là hoàn hảo yên nào anh đang toát mồ hôi đấy xích đây để anh xem cái răng nào không đứng yên đứng yên đứng yên đứng yên lớn rồi cứ như kiểu là cái con trẻ ranh thôi một là nhìn cái răng này là nhìn cái bộ hàm của nó là nó thay răng là nhìn cái răng của nó đã răng to rồi đấy bây giờ răng của nó đang là răng to rồi rồi răng của nó là răng to này thẻ lưỡi này nhìn răng này đó, yên yên yên yên ngó một tí <laughs> khỏe thở ra tí là ra là nghịch rồi xích đây xích đây xích đây xích đây để xem cái tí xem nào đây đây ngửa mặt nha rồi nhìn bộ nhá này ui giời yên rồi đó cho khớp hai hàm vào nhau nào nào không không không nằm không nằm không nằm ngồi dậy đàng hoàng tử tế đúng rồi không phản đối phản đối không có hiệu lực ừ. Yên Đúng rồi Úi giời Làm gì mà xích à, Sứt môi ra Rồi ngoan rồi Nhìn răng này Ừ, hắt xì nào run lưỡi run lưỡi đó nói chung là răng của nó là 10 điểm ok khít đó nhìn cái uh, mặt và cái người của nó thôi à, lăng xăng tí nào thôi phi vừa thôi đi lại nhẹ nhàng thôi ừ. thôi nghịch nghịch nghịch nghịch nghịch nghịch cái gì rồi nhặt đi nhặt đi à. thật nhẹ nhàng thôi không không gặm dây À. đây đây đi đi đi đi đi ngắn dây thôi à đi ừ đi không đeo xích bao giờ đứng rồi, đi Đi, đi, đi Đúng rồi Đúng rồi Đi, đây ừ. Nhanh lên Rồi, nằm xuống Nằm xuống một tí Nằm, nằm, nằm, nằm Đây, đây, đây, đây Xích đây Đây mà Ui giời, lội đấy làm gì Đổ vỡ lung tung Rồi Không đeo xích bao giờ nhưng mà phải ngoan, không có phản đối Anh đã đeo vào đều có lý do cả Đeo vào để dắt, để không có chạy lăng xăng Phản đối làm sao được Đó, nhìn cái khung gọng của nó Thôi đi vào đây thôi Ở trong, ở bên đằng này Không ra đằng đấy ừ. vẫn còn đang tuổi cho con đấy nhưng mà khỏe kéo khỏe đây xích vào đây vào đây đứng ở đây chơi loanh quanh ở đây thôi nào thôi nghịch gì cứ cắn xăng mấy cái đấy làm gì không có cái đồ chơi nào ở đây nhỉ có cục đồ chơi cho nó cục đồ chơi cho nó chơi không mất công cứ phải gặm lá cây chơi ừ. xích lại đằng này khỏe như trâu rồi tầm này ờ, về nuôi thì yên tâm yên tâm về bệnh tật không phải lo cái gì nữa rồi đây ok ở ờ, cái con này phi ra đây làm cái gì phi vào kia